chín một chín tám bốn tám không năm chín và số điện không Và dạ, vừa rồi đó chúng ta có nghe một phần sau cùng của cái đoạn mà video của nhà cụ Vương Văn Thả. Nhà cụ Vương Văn Thả đã bị bao vây rồi là 12 ngày nay rồi thưa quý anh chị em. Thì hôm nay TV256 muốn chia sẻ với đồng bào trong quốc nội đó là hãy tìm mọi cách để cứu à, cụ Vương Văn Thả này. Và à, TV xin báo cho quý anh chị em biết là hiện nay đó là cụ ở cái địa chỉ uh, địa chỉ là số 583 tổ 6 ấp Vĩnh Lịnh xã Vĩnh Hậu huyện An Phú ở ờ, tỉnh An Giang nha và dạ, uh, ờ, xin quý anh chị em nhớ cho cái số địa chỉ đó nha rằng uh, chúng ta có thể đây là những lời kêu gọi để mà ờ, tất cả ờ, đồng bào trong nước Đâu? Lễ phát kính chào, đúng 6 giờ sáng bà con sẽ có mặt ờ. Đang ngập vào miền Tây tìm ngay chân Dương Văn Thả Có trời vàng ba sọc đỏ tới ngay tôi Tôi chấp nhận tôi sẽ ra đường dẹp Cộng sản Bà con cứ lên đường y như vậy Thành thật, kính lại cảm ơn Dạ yeah. Ờ, à, đó là những cái lời mà sau cùng của Ờ, anh Vương Văn Thả nha và dạ, TV xin ờ, dạ, TV không còn ờ, làm việc ở làm ốp ở Pao Thóp nữa đâu à, bạn Lâm Mạnh Di nha à, Hôm nay thấy rất là đau lòng mà quý anh chị em mà có thì giờ đó quý anh chị em vào cái video clip sau cùng của cụ à, Vương Văn Thả đó thì nếu mà quý anh chị em nghe thì chắc là cầm lòng hắn đầu đó cái gia đình bảy người mà bây giờ có hai người à, người ta muốn à, cứu lại bị nhốt chung luôn mình nhốt chung luôn một cái trong căn phòng rất là nhỏ chín người gọi là không có đủ mà oxygen để thở nữa đại khái là như vậy đó mà căn nhà đó mà mình dòm thấy những cái hòn đá mà họ trội lên vô trong nhà đó nó kinh hoàng ghê lắm những hòn đá mà nó bự bự gọi là bằng cái bàn tay như của của TV 256 như vậy mà nó trội vô nhà người ta là không cần bất kể người ta ở đâu nó có thể chết người bất cứ lúc nào trong nhà đó lại có một cái cụ già đó là trên 80 tuổi rồi mà cụ lại bị ờ, tật nguyền nữa rồi có đứa em bé 14 tuổi cũng bị tật nguyền và đứa mà đứa bé mới sinh 4 tháng cũng cũng rất là, còn rất là yếu mà suốt 12 ngày rồi thưa quý anh chị em suốt 12 ngày nhà nước rất là nhẫn tâm rồi là cúp điện cúp điện rồi cúp nước nữa rồi cúp cả điện thoại nữa rồi cúp cả cúp cả đại khái là internet nữa. nhưng mà mình không biết sao là là cụ dương Văn thả vẫn còn gọi là nói được một chút xíu là mình không biết có thể là có những cái cục pin nó dự trữ đó thành ra mới có thể liên lạc với chúng ta những cái giờ phút sau cùng như vậy 12 ngày mà không nước thức ăn cũng cạn kiệt thì thì ông Vương Tân Văn Thả mới là nói rằng là chín người ở trong căn nhà này đó chắc chỉ còn theo cái ước lượng là chỉ còn sống có ba ngày nữa thôi ba ngày nữa thôi chứ không có không có nhiều đâu thành ra đó à, ông vương văn thả đó cái thần nhìn mặt là biết nghiện rượu ừ. lê thế anh đừng có nói tầm sàm nghe không thấy không mình nói như vậy đó nó nó nó, nó tổn hại lắm mình biết thì mình nên nói chứ mình đừng có làm như vậy nên cẩn trọng cái lời nói của mình chứ mình không muốn mình muốn chụp mũ ai là mình chụp mũ bỏ cái thói như vậy đi ừ. những cái thói đó nó không tốt thì à, TV256 kêu gọi quý anh chị em đó là à, tìm mọi cách để đến cái nhà mà địa chỉ của anh Vương Văn Thả đó cứ đến cái địa chỉ đó để có thể là là hỗ trợ cứu giúp cho ông Vương Văn Thả. Mọi người đó, cái cái cái trường hợp này đó, nó không phải là trường hợp cá nhân đâu. Cái trường hợp này là cái trường hợp của cả nước. Đó là nguyện vọng của cả nước. Nguyện vọng của cả nước là người ta không có chấp cái chế độ cộng sản. Cộng sản là cái chế độ nó tội ác những đảng cộng viên cộng sản là những đảng viên gọi là tội ác ít nhất là họ cũng là cái phường vô liêm sĩ mà TV256 đã chứng minh nhiều lần là tại sao chúng ta có thể gọi thẳng họ là những cái tên vô liêm sĩ tại vì đó, chúng ta tìm thấy một người cộng sản giờ này không còn ở trên đất nước chúng ta nữa đâu có ai tự nhận dỗ mực mình là người cộng sản nữa đâu nếu anh cộng sản thì anh phải dựa theo cái cái chủ thuyết của cộng sản anh phải dựa theo cái nền tảng của cái chủ nghĩa cộng sản là vô sản chuyên chính hiểu không? là cái chủ thuyết của cộng sản nó dựa theo cái nền kinh tế tập trung nền kinh tế chỉ huy công nông trường tất cả những cái nền tảng như, như vậy đó các anh đã quăng bỏ hết rồi mà các anh vẫn dùng cái tên là Đảng Cộng sản Việt Nam thì nói thật đó TV256 hoặc là bất cứ người nào chỉ vào bản mặt của anh nói là cái cái anh là vẫn còn tiếp tục là đảng viên đảng cộng sản đó là anh là người vô lính sĩ anh là những tên treo đầu dê bán thịt chó thật sự là vậy thành ra đó ngày ngày hôm nay đó mà muốn cứu cả dân tộc này nó đơn giản thôi nó thật cá nhân của tv hai năm sáu đó nghĩ rằng nó các anh nó cái giữ quyền hành đó đi các anh không không cần phải xuống chúng tôi cũng không cần lật đổ các anh nữa. nhưng mà các anh làm lơ ơn đó lên tiếng cùng đồng bào là từ hôm nay đảng cộng sản việt nam phải bị giải tán Chúng tôi giả tan cái đảng Cộng sản Việt Nam Đảng này đã từng gây ra tội ác cho đồng bào Và chúng tôi xin lỗi đồng bào Chỉ có đơn giản như đó thôi Các anh có quyền cầm quyền Không có ai mà lật đổ các anh Và các anh đó, đó là những anh hùng của dân tộc Cứu cả dân tộc thoát khỏi cái ách cộng sản Chúng tôi không có muốn cái kiểu mà Treo đầu dê bán thịt chó trao vào đầu dây bán thịt cho là chúng ta không thể chấp nhận nhưng có người vô linh sĩ như vậy cộng sản cho ra cộng sản cộng sản cho ra cộng sản giống như thằng bắc hàn đó đó các anh làm cộng sản như vậy đi còn các anh bây giờ đang thằng nào cũng tư bản thằng nào cũng là hàng triệu đô la thằng cầm quyền nào cũng hàng triệu đô la các anh là những tư bản không các anh đâu, đâu có phải còn là người cộng sản nữa đâu mà nhân dân chờ đợi cái gì nhân dân chờ đợi cái tên đảng cộng sản phải bị dứt bỏ các anh đổi thành cái đảng nào cũng được đổi thành đảng lao động đảng tự do đảng gì cũng được hết mà còn cái đảng cộng sản là chúng tôi còn đấu tranh đến cùng các anh vẫn còn gọi là mưu mô rồi là bá đạo để mà cướp người dân cướp người dân bằng cái cách này cách khác đủ thứ chúng tôi hiểu rõ là đảng cộng sản là đảng tội ác nó thật đó thành ra đó tên mà tội ác đầu tiên mà cần phải chém đầu nhất là nguyễn phú trọng nó thẳng ra như vậy nếu mà nguyễn phú trọng trước mặt tôi là tôi có thể tác bạc tay liền tôi có thể có thể giết luôn cả nguyễn phú trọng đây là cái tên mà tàn ác còn tất cả chúng tôi coi là là nạn nhân thôi ít ra mình cũng phải biết cái đất nước mình đau khổ như thế nào ít ra mình phải biết cái người dân mình hiện tại đau khổ như thế nào và mình phải biết cả, cả thế giới người ta người ta người ta ruồng bỏ cái cái cái đảng cộng sản đó người ta chửi cái đảng cộng sản đó và người ta lên án người ta cho là tội ác nghị quyết 1884 của ông chậu sự thật là nó như vậy Thành nên người ta mong muốn, cái gì Mình phải biết người dân người ta mong muốn chứ đó. Chẳng những đó các anh mà từ bỏ cái đảng Cộng sản đó Thì nó thiệt đó Các anh là những người anh hùng Và các anh phải hiểu rằng cái tên gián điệp tàu là cái tên Hồ Chí Minh nó gây tội ác bị, bị, bị vì nó mang cái đảng cộng sản về người ta đâu có cần đòi hỏi các anh gì đâu các anh từ bỏ đảng cộng sản là các anh phải tự động phải dẹp cái lăng hồ chí minh rồi tại vì cái tên đó nó đem lại cái chủ nghĩa cộng sản cho vô cái đất nước này thì lẽ dĩ nhiên là các anh phải từ bỏ chứ chuyện nó đâu có khó đâu các quốc gia khác người ta làm được Gorbachev làm được mà giải tán cái đảng cộng sản được mà tại các Sao các anh không có đủ can đảm để làm như vậy? Mà vẫn tiếp tục, tiếp tục như vậy, nó để người dân khổ đến biết mấy. Mỗi ngày TV cứ nói hai ba tiếng, hai ba tiếng, riết rồi cũng khang tiếng. thấy không? Cá nhân của TV cũng hai ba tiếng, con người cũng có hạn thôi. Mở miệng ra mà nói nhiều quá rồi rồi rồi lên tăng sông máu rồi rồi lại là khang tiếng nữa mà mà thử hỏi quý anh quý anh chị em thấy tivi có kiếm một đồng bạc nào không mình đấu tranh là mấy chục năm nay rồi bốn chục năm nay lúc nào cái lòng cũng hướng về đất, đất nước á mà không không có người việt nào hải ngoại nào mà kiếm cái đồng tiền hết đó không không có người việt nào mà cần, muốn đấu tranh là phải bỏ tiền ra bỏ tiền túi ra để mà mà thực hành cái cuộc, đấu tranh biết đó là cái trách nhiệm công dân của của một người Việt Nam mỗi người Việt Nam đều phải có trách nhiệm ờ, với quê hương với tổ quốc của mình hết chúng tôi ra ngoài này chúng tôi thấy được cái cái cái thế giới nó thay đổi như thế nào cái thế giới nó giàu mạnh nó nhờ người dân được tự do hạnh phúc thật sự là một một một một thế giới nó dân chủ dân chủ nó mới có tạo được cái sự hạnh phúc tiến bộ vượt bậc như vậy cái đất nước nào mà dựa theo tự do dân chủ đều giàu có hết nói thật đó thì trong cái giờ phút này đó TV kêu gọi là mọi người đó đến nhà ông Vương Văn Thả được cứu ông Vương Văn Thả thành ra đó hôm nay đó TV cũng không muốn muốn mà đem cái thời giờ của mình để mà ra mà tranh luận với những cái những cái người mà theo cộng sản nè các anh đó thì TV hứa rằng là không bao giờ chúng TV đá những cái tên cộng sản đó Tên Cộng sản cần cần được gọi là tranh luận với TV. Muốn mà điều mà mình nghĩ mình đúng thì mình cứ tranh luận thẳng với hai TV 256. TV hứa rằng là sẽ trả lời thỏa đáng cho cho các anh mà có cái ý nghĩ là cộng sản đúng, đúng có cái nghĩ nghĩ là nhà cầm quyền đúng và và TV cũng chấp nhận các anh chửi, Thấy không? các anh chửi rất là rất là khốn nạn ở trong đây nè thấy không thấy không thì ờ, tivi vẫn chấp nhận không không không có không có xóa những comment của các anh đâu cứ chữ tự nhiên nếu mà à, nghĩ rằng TV 256 là cái thằng này thằng nọ gì đó cứ tự nhiên không sao đâu ừ, TV đã <laughs> đã quen quá rồi thấy không cứ chờ càng chửi nhiều trong cái trang nhà của TV 256 là ờ, tivi cảm ơn quý anh chị thứ nhất là tôi cảm ơn là các quý anh chị đã biết đến tìm đến một cái chỗ đúng để mà sinh hoạt sự thật là chỗ này là chỗ đúng để sinh hoạt bất cứ các anh em nào mà nghĩ rằng người cộng sản đúng mình mình là công dân của cái nước cộng sản thì cứ đến đây sinh hoạt với TV26 TV hứa danh dự là không có không có anh fan hay là không có đá ra khỏi diễn đàn William TV không làm như thế đâu và các anh ấy, em đó có quyền chửi tự nhiên tự nhiên là tại vì cái cuộc sống mà, mà lâu đời mấy chục năm của các anh rồi thì TV đâu có thể mà sửa đổi một chiều một một số một chiều được phải không nó thuộc về bản chất rồi thành ra cái đó TV chịu thua thiệt nhưng mà TV vẫn vui lòng để là cắt nghĩa cho quý anh chị em hiểu không nó, con người nó dù là cái bản chất nhưng mà TV nghĩ rằng cái bản chất nó thay đổi được chứ không phải là không thay đổi được hiểu không cái bản chất nó thay đổi từ từ từ từ hiểu không năm tháng rồi từ từ nó cũng thay đổi tại sao mình, mình thấy biết bao nhiêu người cuồng hồn cuồng đảm mà họ thay đổi đó nó thay đổi được chứ đâu phải là họ không thay đổi đâu. Thành ra uh, các anh ký Việt chửi tự nhiên, Cộng sản chỉ biết nói vị thôi. Đỉnh cao trí tuệ Hồ Chí Minh chỉ tôn thờ. Dạ, yeah, đúng như vậy đó. Vợ hạt. Mình, họ chỉ biết chửi thôi trong trong khi đó đó mình con người đấu tranh mình con người mà quốc gia hồi nào gì mình không quen mình không quen mà xúc phạm người khác mà trước công chúng đâu nhưng mà đối với người cộng sản họ lạ lùng lắm họ gặp mặt mình là họ chửi trước <laughs> mà họ chửi trước những cái câu mà rất là tục tiểu biết không nhưng mà tivi quá quen rồi không? 15 năm mà mình sử dụng tao tót là TV đã có cái cái, cái căn bản rồi thấy không có đủ 12 thành công lực rồi thành ra những cái lời chửi <laughs> nhiều khi nó làm cho cái động cơ à, động cơ để mình có thể mình à, chia sẻ nó hay hơn chứ nhiều khi nhiều khi nữa mình nhớ thời gian mà mình ờ, làm việc ở trên tao top đó nhiều khi đó mình mình thiếu cái cái chất, chất xúc tác mình nói nhiều cái mình mình mà không có ai trả lời không có ai đặt câu hỏi mình nói riết rồi người ta nghĩ là giống như mình nói cá nhân mình nghĩ mình giống như thằng khùng luôn thành ra đấy tivi không có ngại đâu mấy anh em mà gọi là có thể là tự mình tự mình cho mình là dư luận viên dư luận viên đó thì nên ở lại với cái cái cái chương trình của TV256 cái chương trình nói chuyện của TV256 lúc nào cũng là ừ, chào đón các các các anh mà gọi là cộng sản đó dư luận viên gì đó à, chúng ta chấp nhận hết nha tại vì các cá nhân TV256 từng thưa với quý anh chị là em rằng là tất cả đều là nạn nhân chỉ có mấy cái tên mà cầm quyền thôi mà đặt mà thấy TV nó độc nhất là cái tên cầm đầu TV chỉ đánh tên cầm đầu thôi tên nào mà cầm đầu là TV làm sao đánh tên đó và tất cả đều là nạn nhân hết mà mà bây giờ đó mà Nguyễn Phú Trọng mà nó nó nó rớt chức rồi đó mà người khác lên đó người khác lên mà vẫn tiếp tục còn cái cả đảng cộng sản đó TV đánh tiếp nữa đó là tên mà kẻ thù mà mà mà mà của của dân tộc tại vì tên cầm quyền khi mà nó cầm quyền nó thay đổi được cái bộ máy mà nó không dám thay đổi bộ máy là mình phải đập cho nó tối đa hiểu không nó phải thay đổi thì nó mới trở thành một người anh hùng cứu cả toàn dân tộc đó mình cho cái nó cái cơ hội để mà nó đoái công, công ờ, chuộc tội ấy. mình đâu phải là mình không cho nó cơ hội đâu hiểu không? nhưng mà làm ơn biết cái đảng cộng sản là tội ác thì phải giải tán đảng cộng sản chỉ có yêu cầu đơn giản như thôi thôi không có cần phải lật đổ nữa còn còn nó mà cà chớn quá thì đến ngày người dân nóng quá thì mình muốn cái đất nước mình sự thật là mình muốn cái đất nước mình thanh bình chứ mình không muốn là đổ máu cái cái đó là cái cái điều đó mình suy nghĩ như vậy chứ để mà người dân mà lúc đó người ta ghét mình rồi người ta xuống đường một đồng loạt xuống đường mà với bơm xăng rồi với với ờ, dao với rửa với mát rồi đó như là người mà ông Vương Văn Thả đề nghị đó nói thiệt đó đối với hiến pháp đó, ông Vương Văn Thả không có tội gì ông có quyền tự do ngôn luận để mà ông nói những cái điều mà ông suy nghĩ ông chưa có hành động gì hết một con người người ta có quyền tự do ngôn luận để người ta nói những cái gì người ta suy nghĩ. Người ta không có hại ai hết á. Mình nên nhớ cái thế giới tự do nó tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận. Ông Dương Văn Thả dù có nói là dùng bom xăng hoặc là dùng bất cứ thứ gì dùng dao, dùng rửa để mà tổng nói gì. Ông Dương văn Thả có quyền nói điều đó ai cũng trên gọi là 18 tuổi rồi 18 tuổi biết đọc, biết viết, biết hiểu, biết rồi Thì ông Dương Văn Thả có quyền nói điều đó Hiểu không? Đừng có nói rồi sau này rồi, rồi tại vì nghe lời xúi dục của Dương Văn Thả Cái chủ nghĩa cộng sản này, cái tù cộng sản này nó rất khốn nạn chỗ đó Thì nó bắt ai đó thì nó nói là có cái hành động xúi dục mà mà rốt cuộc ai cũng là trên 18 tuổi hết rồi trên 18 tuổi là mình khi mình hành động bất cứ cái điều gì đó thì mình phải có cái sự suy nghĩ của mình chứ bên Mỹ đâu có vụ đó đâu bên Mỹ là không có cái tội mà xúi dục đâu anh trên 18 tuổi là anh phải chịu trách nhiệm cái tiếng nói của anh cái cái hành động của anh thôi cũng phải mở miệng ra cái cái, cái nói tôi bị xúi dục hoặc là người này xúi dục được kích động kích động người dân ờ, ở đồng tâm mình nghe cái cộng sản mà nói chuyện là mình phát nóng cái đồng tâm thì TV bảo đảm là không bao giờ không bao giờ mà giải quyết êm thấm được cái cái cái cái, cái đồng tâm đâu giải quyết cái đồng tâm đó là chỉ là giải quyết ngọn thôi chứ không phải là giải quyết cái gốc của vấn đề cái gốc của vấn đề đó là phải người dân có quyền cái sở hữu của cái, cái, cái đất cá nhân của mình chứ không phải lưu manh như cái cái bản hiến pháp của một uh, một 2013 đâu cái bản hiến pháp 2013 đó là cái điều 53 đó thì nói là uh, đất đai là sở hữu của toàn dân quyền năm ba nói thẳng như vậy tới sự sang quyền năm cái cái cái cái cái cái điều mà 54 á thì thì nói rằng là người dân chỉ có quyền gọi là có quyền sử dụng thôi sử dụng đất thôi hai cái điều mà nó trái cẩn ngỏng như thế nào? còn tất cả là đều do nhà nước quản lý hết trong khi điều điều điều mà mà mà mà 53 thì thì cho rằng là uh, sở hữu của toàn dân cái điều 54 nói ngược lại một cái luật pháp như vậy thì làm sao mà có thể điều hành cái đất nước được thành ra cái đây là cái trách nhiệm đó mà cái trách nhiệm của Nguyễn Phú Trọng chứ không phải là cái trách nhiệm của của của ông mà mà, mà đại tá cái ông đại tá mà gọi là, là, là, là chủ tịch ủy ban nhân dân Nguyễn Đức Trung đâu phải là cái trách nhiệm của ông cái dân quan này đã xảy ra mấy chục năm rồi mấy chục năm rồi hàng triệu dân quan mấy triệu dân quan không những cái đơn mà dân quan nó lên tới hàng triệu hồ sơ người ta nói như vậy hàng triệu hồ sơ mà là cái chuyện là của chung của cả nước chung cả nước là cái trách nhiệm nó nằm ngay cái cái cái tên mà um, mà đảng trưởng đó. tên đảng trưởng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trách nhiệm nó nằm ngay đó chứ không phải trách nhiệm ngay ông đại tá đại tá mà mà mà, mà ở Hà Nội là coi như anh giải quyết được ở Hà Nội à muốn mà giải quyết là cả phải giải quyết cả đất nước đúng không dân oan nó xảy ra rồi 63 tỉnh thành chứ đâu phải là nó xảy ra chỉ ở Hà Nội mà nó đã phải xảy xảy mới có một hai tháng đây đó nó xảy hàng cả chục năm rồi biết bao nhiêu người bị oan <clears throat> thành ra mình giải quyết cái vấn đề mình phải biết là giải quyết tận gốc rễ chứ không phải giải quyết cái lơ tơ mơ như vậy lơ tơ mơ như vậy rồi người dân vẫn còn tiếp tục xuống đường ở nhiều chỗ khác rồi rồi nó sẽ có những cái vụ mà lấn cấn lấn cấn rồi cái người dân ở đàm tâm sẽ bị sẽ sẽ tiếp tục biểu tình nữa cho con đừng có tưởng đừng có tưởng người dân không biết những cái trò lưu manh của cộng sản đâu người ta biết hết á ừ. một lần nữa tôi xin nhắc lại ở trên uh, trên đây là cái điều rất là khẩn thiết các quý anh chị em cái điều khẩn cấp là chúng ta phải cùng nhau cứu cái, cái sự thật thì TV không dám uh, gọi ờ, sự thật trong lòng của TV 256 thì ông Vương Văn Thả đây là một anh hùng đó TV nói là ông là anh hùng đó. tại vì ông là một người dám gọi là đương đầu cả một chế độ mà bất kể cái mạng sống của mình sẵn sàng rồi là dương cao cái là cờ vàng ba sọc đỏ ông là anh hùng cá nhân TV cho là anh hùng đó có thể quý anh chị nãy giờ TV không dám nói vì TV sợ những nhiều nhiều quý anh chị nghĩ rằng là ông không phải là anh hùng rồi nó có những cái ý kiến nó khác biệt với nhau rồi nhiều khi mình mình không muốn nói thôi nhưng sẵn hôm nay sẵn hôm nay mình mình muốn nói cái thật cái lòng của mình luôn ông Vương Văn Thả là một anh hùng tại vì ông dám rồi là đưa cái lá cờ vàng ba sụp đỏ ông dám nói chuyện trước cái lá cờ vàng ba sụp đỏ và ông kêu gọi người dân phải đấu tranh nhiều đó thôi bởi vì tv muốn thưa quý anh chị em đấy đừng có nên chụp mũ những người đấu tranh cá nhân TV đã có một cái nó quy định rất rõ những người đấu tranh là không có nên gọi là đánh với nhau nói thẳng ra như vậy đó và muốn mà mình muốn biết là là cái người đấu tranh đó có thiệt hay không ấy, thì mình hãy nhìn lấy cái, cái thấy cái người đấu tranh đó họ có đi qua cái giới hạn không không đi qua giới hạn thì mình cứ tiếp tục mình mình tôn trọng còn khi mà qua cái giới hạn rồi á, thì mình khẳng định đó là người đấu tranh phải thật sự như vậy bước qua giới hạn là TV không có sợ nó có giới hạn đơn giản đó là rằng là cái người đấu tranh đó mà họ hiểu ra được tên Hồ Chí Minh là tên gián điệp Việt Cộng tên gián điệp của Tàu Cộng và họ có thể chỉ mặt tên gián gián điệp Hồ Chí Minh là tên gián điệp Tàu Cộng đó. thì đó là những người bước qua cái cái cái cái lằn ranh rồi đó tin tưởng họ đi tin tưởng họ là những người đấu tranh thật sự nó đơn giản thôi tại vì đó chúng ta biết trong cái xã hội cộng sản này đó mà chúng ta mở miệng ra mà chúng ta nói rồi là chửi ờ, chửi Hồ Chí Minh là ta chúng ta đã vi phạm luật pháp rồi Việt cộng nó đưa ra cái nghị định 56 là nó nó nó nó bắt phải tôn thờ Hồ Chí Minh nó xúc phạm đến lãnh tụ là bị tù rồi và mình khi mà mình biết mà người ở trong nước mà dám gọi là xúc xúc phạm Hồ Chí Minh là mình biết vượt qua qua cái rành lằn ranh rồi đừng có nghi ngờ gì đó tại vì đó khi mà họ vượt qua cái lằn ranh đó đó họ đi ra ngoài đường có một sĩ họ sẽ gặp tai nạn họ chấp nhận họ chấp nhận đau thương họ đấu tranh thật sự họ chấp nhận đau thương những người mà đấu tranh thật sự thường thường họ chấp nhận đau thương như vậy. Hoặc là họ nói chuyện trước cái lá cờ vàng. Họ, họ biết chắc chắn đây là cái lá cờ vàng của Tổ quốc. Lá cờ vàng truyền thống nó có xuất phát từ lâu đời. Thì đó là những người yêu nước thật sự tại vì khi mà họ chấp nhận cái lá cờ vàng là họ chấp nhận cái bản án chấp nhận cái chết phải tin tưởng họ đừng có chụp mũ là cộng sản rồi này nọ rồi an ninh rồi được họ đã bước qua cái giới hạn tất cả những người bước qua giới hạn hãy kiên nhẫn với họ trong cái cá nhân thì có những cái người mình đâu phải là thánh đâu tôi vì không có muốn nhắc đến cái trường hợp nào nhưng mà nó đơn giản nó đơn giản để mình mình mình mình mình suy ra là là là có cái phần gián điệp lẽ dĩ nhiên tất cả mọi người dù là ở tù đi nữa cộng sản nó cũng chiêu dụ để về phe của nó nó còn bỏ tiền ra để nó nuôi nữa nó để, để, để tạo những tên gián điệp như vậy chuyện nó có hết người ta biết hết anh em biết hết đó. những người đấu tranh mà mà mà lâu ngày như TV256 là biết hết đừng có tưởng là TV không biết là thằng nào nằm dùng thằng nào là gián điệp ừ, thằng nào là đấu tranh thật sự mình đã dấn thân sau 40 năm rồi mình biết chứ nói chuyện ra mình biết mình đấu tranh mỗi ngày mà làm sao mà không biết làm sao mà qua qua mắt mình được không? có điều đó là mình không muốn nói lẽ dĩ nhiên trong hai người mà mà đấu tranh mà mà mà mà mà chửi với nhau là lẽ dĩ nhiên gần như có một thằng Việt Cộng một tên là Việt Cộng thành ra đó nếu mà người đấu tranh mà đàng hoàng đó họ không bao giờ họ không bao giờ gọi là chửi những người anh em mình nói thẳng như vậy đó họ chấp nhận thương đau người ta chụp bũ mình diệt cộng mình chấp nhận thương đau mình không cần phản bác lại mình không cần phải đánh người ta lại phải hiểu như vậy những người mà đánh người người khác đó hai người mà đánh nhau quyết liệt đó bảo đảm có một thằng diệt cộng trong đó nhưng mà làm sao người ta biết nhưng mà người đấu tranh từ từ người ta cũng biết Thằng nào Cộng sản là lồi ra hết Thằng nào làm gián điệp Cộng sản cũng sẽ bị lồi ra hết Không tránh khỏi cái tai mắt đâu Nhưng mà cái người mà càng chửi nhiều á Càng chửi nhiều người anh em mình đó Là những cái người đó là rất là nguy hiểm Là càng người ta là càng không tin những người chửi nhiều Tại vì nó gây ra hai xe để mà đấu Đánh với nhau hai phe mà đánh với nhau hai phe dân chủ mà đánh với nhau là gây bất lợi cho cái cái, cái cuộc đấu tranh chắc chắn là gây bất lợi đấu tranh vì lý do đó những người đấu tranh thật sự họ không chửi người người người khác chửi mình mình thấy những người mà mà mà mà cũng là dân chủ mà chửi mình thì mình chấp nhận mình không đánh lại khi mà không đánh lời đó không phải là mình thua đâu không phải là mình chấp nhận là mình mình mình coi như là mình ờ, tình báo với cộng đâu người dân người ta không nghĩ gì người ta nghĩ cái thái độ của người mà mà im lặng đó. là họ biết rằng họ mà chụp bũ cái anh kia là cộng sản luôn á thì thì cái cuộc đấu tranh nó nó nó nó nó nó đổ vỡ nó bị nó bị giảm sút nó chia hai chia phé ra thành ra vì cái lý do đó mình nên im lặng ai chụp mũ mình đó ai chụp mũ tv 256 cộng sản ok được nhưng mà nếu mà họ là người đấu tranh đó thì tv thưa rằng tv không phản bác tv không có chửi lời họ có thể tv đính tránh một số vấn đề nhưng mà tv không đánh lời họ tại vì người ta chụp mũ mình là cộng sản rồi mình đó mình mình nghĩ là mình là người đấu tranh thật sự mà mà tại sao thằng đó nó chụp mũ mình cộng sản à chắc là nó là cộng sản đây thành ra nó mới chụp mũ mình là cộng sản ai cũng nghĩ như vậy thì hai người là có một người gián điệp khổ vậy đó thành ra tốt hơn đó mình chịu cái sự im lặng mình chịu sự im lặng với anh chị em hiểu không quý anh chị em ở trong nước đó thì uh, sự thật thì um, uh, cái đoạn uh, video này TV256 muốn đưa lên mà TV biết rằng là cũng không có bao nhiêu người để mà xem đâu nhưng mà khi mà đưa vào cái hệ thống mà YouTube á, thì sẽ được hàng ngàn người xem thì hàng ngàn người xem đó sẽ uh, sẽ cứu ông uh, ông Thả Vương Văn Thả TV mong như vậy thôi chẳng lẽ 12 ngày rồi TV thưa thật với anh chị em là ông Thả ông nói 12 ngày rồi không có nước không có điện mà được thức ăn cũng cũng hết rồi làm sao mà sống trong cái chín người như vậy chín người trong nhà ông Thả làm sao sống được đấy 12 ngày Thành ra hôm nay là một cái chương trình nó khẩn cấp rất là khẩn cấp mỗi anh chị em mà mà thứ nhất là ông Vương Văn Khả là một người Phật giáo hòa hảo thì quý anh chị em mà thuộc về Phật quá giáo hòa hảo đó ờ, cũng nên để tâm nhiều về vấn đề này hãy đến nhà ông Vương Văn Thả ngay tại bây giờ ngay tại bây giờ để mà cứu ông Vương Văn Thả nhưng mà sự thật đây là trách nhiệm của toàn dân Chứ không phải riêng của Riêng của Phật giáo Hòa Hảo Hình ra TV256 vẫn là kêu gọi toàn dân Nhưng mà những người Phật giáo Hòa Hảo Cần chú tâm nhiều hơn Cần chú tâm nhiều hơn để cứu những cái người mà đồng đạo của mình Mà những người đó Vì cái tấm lòng yêu đất nước thôi Chứ họ không có tội những người đó họ hoàn toàn không có tội ừ. cái điều mà 25 của bản hiến pháp 2013 nói rõ người công dân đó, có quyền tự do ngôn luận cái quyền tự do ngôn luận là vậy đó. cái quyền tự do mình ngôn luận mình mình suy nghĩ mà mình cứu cái muốn cứu cái quê hương của mình thì mình kêu gọi gọi là cờ vàng bá sọc đỏ rồi mình thấy ừ công an cảnh sát đánh đập những anh em biểu tình quá sát trời luôn thì mình mình thấy mình xúc động mình kêu gọi hãy mà xuống đường là dùng dao đó dùng dao chém nó đi hiểu không dùng dao dùng rửa dùng mát đó trước khi ông Vương Văn Thả ông, ông, ông thâu những đoạn băng đó TV nghe hết chứ không phải là không nghe biết hết. nhưng mà đó là cái quyền của ông ông có quyền suy nghĩ như vậy con người ta suy nghĩ thì không có phạm tội chừng nào á ông lấy dao ông thật sự mà ông chém ông giết người ta thì cái đó là khác đúng còn người ta nói là cái quyền của người ta mà nói gì cũng đúng thôi đúng không sự thật là mấy mấy cái cái anh công an bộ đội gọi là dân phòng gì đó mà đánh người ta đó là các anh đã vi phạm cái cái cái cái, cái quyền biểu tình của người ta cái quyền biểu tình nó nằm trình in nó trên ờ, hiến pháp nó ngay điều 25 đó. người công dân có quyền biểu tình mấy anh thòng theo cái kiểu mà theo quy định của pháp luật là cái đó là cái đó là vi hiến đã gọi là cái quyền rồi thì không có cái nghị định nào không có quy định nào của pháp luật hết ngay cái điều, điều mà 101 của 101 của bản hiến pháp đã nói rõ về hiến pháp là những cái điều căn bản nhất mà không có cái cái cái cái một cái nghị định một cái chỉ thị hay là cái gì mà trên cái bản hiến pháp được cái bản hiến pháp là cao nhất rồi không? không có lấy cái nghị định gì ra để mà mà mà mà đè đầu cái bản hiến pháp đó. thành ra mấy anh soạn luật không được là vậy mấy anh nói là mấy anh nói là quyền biểu tình mà là, bây giờ làm sao mà mấy anh soạn được cái luật mà biểu tình nói cho tôi nghe 26 thôi làm sao mấy anh anh soạn được cái luật biểu tình hả nó đã là cái quyền rồi bây giờ anh soạn ra cái luật nào cái luật nào nó cũng nằm dưới hiến pháp hiến pháp là luật mẹ cái việc mà anh soạn ra đó là cái luật con rồi cái luật con đâu có ăn hiếp mẹ được đúng quyền biểu tình là quyền biểu tình thôi mọi người đều có quyền biểu tình hết á không có cái luật nào mà cản được nhưng mà đại khái người ta biết được cái hành xử cái quyền biểu tình người ta người ta hành xử là người ta thấy thí dụ những người biểu tình người ta thấy mình đó mình đó mà mà mà mà mà đi mà đi mà làm xe lúc mà đi trên đường á trên đường giao thông thì mình thấy mình không đúng cản trở cái lưu thông ừ, thì người ta không không không đi thôi nhưng mà thí dụ mà biểu tình quá đông rồi đó thì đường dịch nào cũng đi còn còn đây nè bây giờ mình biểu tình mà mà mình có nhiều chỗ để mình đi nhìn chỗ công viên để mình mình mình tập hợp lại mà bây giờ nó quá sức rồi tự nhiên nó tràn ra đường cái đó là cái quyền của người ta người ta cũng biết tự giác gì nhưng mà cái quyền biểu tình là cái quyền biểu tình còn tới hồi mà người ta vi phạm cái cái cái cái luật giao thông người ta xuống lòng lề đường ờ, thì các anh bác tại vì cái quyền nó cũng có biết những cái vi phạm giao thông đồ này nọ nó cũng có nhiều cái luật của nó nhưng mà đông quá thì các anh không có quyền bắt à. nói thẳng như vậy đó khi mà người ta đã vừa vượt quá cái con số người như vậy rồi thì, thì không có chỗ chứa thì phải chấp nhận thôi các anh nói là quyền một cái quyền thì không có cái luật nào mà cản nó được không? đâu có luật nào cản nó thành ra mấy chục năm rồi từ thời mà Hồ Chí Minh tới bây giờ mấy chục năm rồi các anh cũng không có một cái quyền nào biểu tình quyền thì có trong hiến pháp thì hiến pháp mà từ hồi năm 1992 lần lần trước nữa đó 92 tới bây giờ bao nhiêu rồi không hai mươi mấy năm rồi các anh chưa soạn được cái luật biểu tình không cái hiến pháp mà nó đời năm 1992 nhà TV của ha có cái quyển bản hiến pháp đó TV bản hiến pháp màu xanh đó. 1992 mà tới bây giờ là 25 năm rồi mà chỉ, chỉ các anh chưa soạn được được được cái luật biểu tình nữa thì đừng có mong là có cái luật biểu tình Hiểu không? các anh chỉ biết lừa gạt dân thôi Hiểu không? sự thật đó sự thật là các anh chả phải là đại biểu quốc hội cái đó tv nói thẳng qua ra đó các anh không phải là đại biểu quốc hội đâu một người đại biểu quốc hội thật sự đó, người ta lo cho dân người ta thí dụ đại biểu ở tỉnh gia đình đi người ta lo cho tỉnh gia đình người ta thấy đồng bào mình biểu tình tỉnh gia định là người ta phải lợi hỏi thăm rồi hiểu không hoặc là người dân người ta người ta bị đàn áp là người ta phải chạy lại người ta nói hỏi đại biểu quốc hội rồi ông ơi đại biểu quốc hội ông là đại diện cho dân bây giờ công an nó đánh dân ông phải đối xử ông phải làm sao chưa từng thấy TV chưa từng thấy cái đại biểu quốc hội nào mà gọi là đại diện cho dân mà làm những cái chuyện như vậy ở trong cái đất nước này Đúng không mình thấy Vũng Ái mình thấy ừ, Hà Tĩnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh như thế nào người dân khổ sở vì cái gì cái mà ô nhiễm môi trường như thế nào người dân biểu tình hàng hàng lên tới ba bốn chục người ngàn người rồi leo lên cái thành của Formosa nữa mình thấy người dân rất là hiền người dân rất là hiền họ sẵn sàng họ có, có thể họ phóng hỏa Formosa ngay lúc đó họ không làm họ nghe theo lời những cái người mà chủ trắng chứ sự thật mà nếu mà họ biết rằng nữa Formosa mà tiếp tục mà xả thải để làm chết thêm cá nhiều nữa đó chắc họ đốt quá nếu mà lúc đó họ, họ biết họ đốt rồi bây giờ Formosa lại, lại, lại tiếp tục xả ra biển mà mà hàng gọi là hàng tấn cái chất thải như vậy nữa, hàng mét khối như vậy nữa, hàng mấy ngàn mét khối mỗi ngày như vậy nữa làm sao mà người ta chịu được rồi Lian Man rồi Bosit nữa ừ, cái Bosit Bosit nữa là, là, nó, nó, nó ở ngay giữa nó trời đất ấy. những cái điều đó nó ô nhiễm nó tàn độc nó tàn phá cả cả cái quốc gia này nó là khẩn cấp đến đến cỡ nào luôn ấy. không? mỗi người ngày mà mình nhìn cái cái cái chén cơm của mình mình không biết mình ăn cái gì nữa cái gì cũng toàn là chất độc không à mà các chất độc nó từ cái tên giặc tàu mình gọi giặc tàu là đúng rồi ai gọi giặc tàu tivi cũng nói đúng rồi. không tại vì nó cướp đất của mình nó cướp bãi nam quan rồi nó cướp bãi thác bản dốc rồi nó, cướp bãi tục lãm rồi nó nó nó cướp gọi là núi, núi lão sơn là núi đất đó cướp luôn cả hoàng sa trường sa nữa rồi nó xây dựng ờ, phi trường ở trên đó rồi thành ra đó bây giờ đó thằng tàu đó mà nó đánh mình nó trong có vài tiếng máy bay nó nó, nó đến từ hai tiếng 3 tiếng là nó thả bom mình rồi. hoặc là nó để cái đại pháo ở ngay cái trường xa rồi nó cũng cũng bắn mình rồi là là rồi chính xác rồi tới cái đất nước mình rồi. cái cái sườn Việt Nam tự nhiên nó bị hở như vậy nó hở mà cái, thằng giặc tàu nó muốn làm gì nó làm đó là cái yếu điểm của đất nước mình mà hồi hồi nào tới giờ tổ tiên mình biết tổ tiên mình biết cái bên hông nó quan trọng cái bên hông có dài bờ biển như vậy thành ra tổ tiên mình chiếm hết tất cả những cái hoàng sa trường sa dù là thời đó, đó là không có người mình vẫn tiếp tục gọi là đưa người ra để mà mà ở để mà tránh giữ nói thẳng cho thế giới biết rằng là cái đó là những cái quần đảo của mình thấy không tổ tiên mình hay lắm đó chứ không phải là không đâu còn cái bên cái phần mà thượng du bắc bắc việt đó quý anh chị em thấy cũng là tổ tiên mình đó tổ tiên mình rút khỏi rút khỏi nhưng rút khỏi để là làm ranh giới ở trên những cái đỉnh cao đó đỉnh cao đó là thượng du nó gọi là thượng du bắc việt ở hà giang đồ này nọ yên bái rồi điện biên rồi mấy cái tỉnh mà giáp ở, ở, ở, ở ngoài bắc là cho gần như là trên đỉnh cao đỉnh cao quá thì thì mới là giữ được cái cái, cái biên giới giữ được giặc nó xâm chiếm bây giờ đó mấy thằng tàu đó nó chiếm cái phần mà mà mà, mà đất trên cao hết rồi núi lão sơn là nó chiếm rồi núi lại lão sơn nó chiếm hoàn toàn rồi tự hỏi nó tràn xuống hà nội là nhanh gấp gấp kỳ luôn nó từ trên núi rồi nó nã đại pháo xuống rồi nó tràn xuống là mình chết thôi mình đã hở sườn mình đã hở cái phần trên rồi ở trong nước đó là nó bị nó nội gián nữa trời đất ơi thằng tàu nó cứ chạy vô trong nước mình gọi là không cần visa rồi nó mang súng mang ống làm sao mà mình biết được bao nhiêu hàng hóa xe đó tùm lum tà la làm sao mình kiểm soát được cái nào là không phải súng cái nào là súng mà súng nó ráp thành những cái bộ phận rời làm sao mình biết được nó đâu có ráp sẵn thành một khẩu súng cho mình biết đâu nó toàn là những bộ phận rời là mình cũng chết luôn rồi nó đào hầm đào hố rồi ở, rừng đầu nguồn rồi nó cũng thuế bao nhiêu cũng đất đai rồi cũng bán rồi cũng thuế không còn cái đất nước mình nữa không còn cái gì hết. bảo đảm là phải lệ thuộc cái, cái thằng tàu thôi coi như cái cái cái cái nước tàu nó đang đô hộ Việt Nam mình đừng có nghĩ rằng Việt Nam mình vẫn còn đâu với cái tình trạng này mình thấy mà cái thành cộng sản nó nó nó nó nó đâu có mà mà mà yêu thương gì cái tổ quốc của mình đâu nếu mà nó yêu thương tổ quốc ngay cái đồng tiền đó là nó cũng phải có có những, những hình ảnh của của những anh hùng tiền nhân của mình rồi anh hùng tiền nhân của mình là lê lai lê lợi quang trung hai bà trưng mà bà triệu ngô quyền đủ thứ biết bao nhiêu anh hùng của mình chứ đâu phải anh hùng của mình là coi như nó vứt vô sọt rác hết bởi vì nó có một cái đồng tiền là Hồ Chí Minh thôi đó là bằng chứng bằng chứng là Hồ Chí Minh đó, bởi vì nó là thằng gián đẹp tạo thành ra mình nó bắt mình phải kêu ở, ở bằng bác bởi vì nó là tàu nó tàu thành ra nói kêu mình gọi đó là bác là bác hồ chứ sự thật đó, cái, cái cái lịch sử cái cái nền văn hóa của mình cái chính trị cái gì ngôn ngữ của mình ấy. văn phạm của mình đó là phong tục tập quán của mình là kêu là bác minh giống như trong miền nam kêu là kêu là tổng thống thiệu không có ai kêu tổng thống nguyễn không có ai kêu lại là tổng thống ờ, ngô hết đó người ta kêu là tổng thống diệm không còn ở ngoài bắc thì cũng phải chịu cái cái cái cái cái cái văn hóa cái ngôn ngữ việt như vậy chứ dân phạm như vậy chứ tự nhiên đổi ra là bác hồ à tự nhiên kêu là họ hồ bác hồ à có phải thằng gián điệp không nội một cái nội một cái điểm đó không người ta cũng thấy cái cái cái cái đuôi gián điệp của hồ chí minh rồi Nguyễn Ái Quốc là chết từ lâu rồi chứ đâu phải Nguyễn Ái Quốc là chết vì bệnh lao là là năm 1932 rồi nó chết ở nhà tù Hồng Kông rồi báo Daily Worker của ông Hoàng Minh Chính này nè cuốn sách của Hoàng Minh Chính TV còn cầm này nè. báo Daily Worker bên Anh rồi nói là ông chết vào năm 1932 rồi và ông chết vì bệnh lao nữa bệnh lao thì quá đúng bệnh lao là phải có thuốc gọi là streptomycin để mà trị bệnh lao tại vì một thời gian là tivi cũng bán thuốc tây rồi nó tivi rất là rành thời đó 1932 chưa có ai mà sản xuất ra thuốc trụ sinh mà streptomycin để mà mà trị bệnh lao thì bất cứ ai bệnh lao là gần như phải chết hết bởi vì chúng ta không thấy được mà cái cái thời gian mà mà hồ mà um, sống Bây giờ ai có thể trả lời cho TV256 được ông sống đâu Lúc mà ông chết năm 1932 rồi cho đến 41 ờ, đó 32, 41 là 9 năm Ông ở đâu Quý anh chị em nào trả lời được câu hỏi đó Hoàn toàn là bí Đâu biết ông ở đâu mà nói Tự nhiên rồi ông, ông xuất hiện ở ngay hang Bắc Bó thôi Hang Bắc Bó rồi thành lập gọi là là chính phủ lâm thời ừ, ở cây đa tân trào rồi tự nhiên rồi có quân đội rồi ừ, muốn thành lập chính phủ đâu phải dễ đâu phải có tiền bạc có quân đội thì toàn là quân tàu không cũng vậy thôi tàu nó tung tiền nó mướn người việt để mà làm làm quân ừ, gì mới thành lập chính phủ được rồi cướp chính quyền được tất cả là do bàn tay độ đạo diễn của thằng tàu không đến nỗi cái lá cờ mà đỏ sao vàng cũng là cờ, của tàu của, của tàu tỉnh phúc kiến đó ừ. lịch sử bây giờ nó đã rõ như vậy rồi các anh không có thời nào mà mà, mà chẳng lẽ không biết cái cái lịch sử như vậy cái lịch sử rõ ràng như vậy đó Hồ Chí Minh là là một một tên gián điệp tàu bởi vì nó không có nó không có ngần ngại mà nó không có thương tiếc gì người dân của mình bởi vì người ta nói 172.008 người mới chết trong cái trại cạch ruộng đất như thế mà nó giết ngay cả bà bà Nguyễn Thị Năm là cái bà mà mình, mình giúp đỡ cho nó người bị mà giết đầu tiên mà nó sau này rồi cái giả rồi dài giọt nước mắt rồi nói rằng là tại vì trường chinh thôi chứ ổng không có chủ tịch nước ổng đâu có biết đâu có biết là là ổng đâu có muốn có vụ cải cách ruộng đất mà giết người quá xa trời rốt cuộc cái cung đàn cù của trần vĩnh rồi <laughs> là vạch trần ra là hồ chí minh rồi là bịt cái râu để mà mà đi gọi là tham dự cái cái ngày mà đấu tố các bà Nguyễn Thị Năm trời nhục nhã thì một người chủ tịch mà làm bịt râu để mà mà đi tham dự cái buổi đấu tố đầu tiên mà nói rằng là tôi không biết do ông Trường Chinh ông phát động cải cách ruộng đất chủ tịch mà không biết không biết mà mấy năm trời như vậy mà giết một trăm một trăm bảy mươi hai ngàn người rồi thôi rồi cũng sống phai phai đúng không bởi những cái ừ mà cái tin tức mà mà mà đã báo BBC mà đăng đó quý anh chị em vào BBC thôi coi cái lúc mà trận chiến 1979 đó những tên tàu đó, nó đem nó qua nước mình nó để mà nó cứu Hồ Chí Minh đó. nó bị đầu độc đó là Hồ Chí Minh vẫn còn sống và Hồ Chí Minh bị Lê Duẩn rồi là hãm hại rồi bắt giam thành ra nó nó nó đi xâm lược cái đất nước Việt Nam này đó là nó muốn cứu giải cứu Hồ Chí Minh giải cứu tên tàu gián điệp tàu coi như Hồ Chí Minh ờ, bị Lê Dũng rồi ờ, giết rồi và và đài BBC họ phỏng vấn những người tàu như vậy chuyện nó có thật đó quý anh chị em quý anh chị em cứ vô cái trang nhà bbc.com rồi quý anh chị em gõ rồi là hồi, rồi là ờ, Hồ Chí Minh hoặc là họ gõ gọi là trận chiến 1979 ờ, với với Trung Cộng thì nó có phỏng vấn những người lính như vậy nó, nó làm ngạc nhiên gọi là nó làm cho chúng ta thấy là nó có một cái sự liên quan nào đó mà với hồ chí, giữa Hồ Chí Minh và giặc tàu quá nhiều bằng chứng nên nếu mà quý anh chị em có có mà coi um, chương trình ờ, nói chuyện của tv 26 đó về à, Hồ Chí Minh có phải là gián điệp về tàu không thì quý anh chị em sẽ thấy TV256 cung cấp đủ tất cả các bằng chứng nhiều bằng chứng nhiều bằng chứng cho là dập tàu nội mà ngay cái cầm cái viết thôi cách cầm cây viết cũng giống như cầm cái cọ sơn để mà quậy mấy cái chữ tàu rồi ngay cả rồi là tiếng nói cũng dùng là phiên âm phiên âm là giống như phiên dịch cho những người ngoại quốc để nó học tiếng việt thôi chứ đâu chứ hồ chí minh mà nguyễn ái quốc mà thật sự họ học lên tới trung học rồi đâu phải dở như vậy đâu phải viết mà lỗi chính tả tùm lum hồ chí minh còn khi xưa là coi như là một ông thầy nữa gọi là nguyễn ái quốc đó viết chữ rất là đẹp rất là đẹp rồi cho để mà xin việc ở ở của người pháp xin việc để dạy trường thuộc địa viết chữ rất là đẹp nhớ không rõ ràng là nguyễn ái quốc là đã chết rồi hồ chí minh là mạo danh ừ bởi vì nó trong cái trong cái lịch sử mà trong cái cuốn sách của đảng nó, nó có những câu gọi là uh, Nguyễn Hồ Chí Minh mau nói chuyện đó nó ghi nguyên văn đó là Hồ Chí Minh nói chuyện Nguyễn Ái Quốc và tôi <laughs> Nguyễn Ái Quốc và tôi anh nói rõ ràng là hai người rồi nhưng mà sau này ông cứ nói là Nguyễn Ái Quốc là là Hồ Chí Minh thành ra đó không có người nào mà gọi là lên tới chức chủ tịch nước rồi tự nhiên đổi cái họ của mình là họ Hồ Chí Minh đổi họ đổi tên mình như vậy người ta làm chủ tịch nước thì người ta phải lấy tên là Nguyễn Sinh Cung hoặc là Nguyễn Ái Quốc chứ không ai làm gì chỉ có chết rồi quá nhiều điều để mình nói về Hồ Chí Minh yeah bởi vì mới mới kêu là phạm nhân đồng ký hoàng sa trường sa cho cho tàu dập tàu bởi vì hoàng phạm nhân đồng phải ký đem lá cờ máu vào trong cái đất nước rồi để sau này cái cờ đó thành một cái ngôi sao thứ năm ngôi sao thứ sáu nữa một ngôi sao thứ năm là ngôi sao nhỏ mong hồi mãn tạng rồi bây giờ tới việt nam coi như là một chư hầu của của đại hán rồi mà đại hán là thì mình biết là đại hán là luôn luôn là, là có cái chủ nghĩa bá quyền bá quyền đó là đem quân đi đánh nước khác đem quân đi chiếm để mà làm thuộc địa làm nô lệ thành ra đó cái ngôi sao Việt Nam nó sẽ là một cái ngôi sao thứ năm trong cái ngôi sao nhỏ bốn ngôi sao là là là những cái nước mà nô lệ cho tàu chẳng khác nào người nước Việt Nam sẽ trở thành một cái người nước nô lệ cho cho giặc tàu cho người Hán họ không có đối xử bình đẳng đâu họ không phải là họ giống như cái nước Mỹ đâu nước Mỹ họ đối xử rất là bình đẳng với họ mang rất là nhiều quyền lợi cho những người mà mỗi da đỏ hoặc là người Spanish tại vì cái đất Mỹ này nó có những cái cuộc chiến tranh với màu da đỏ rồi Spanish này nọ rồi họ họ cho tất cả những quyền lợi cho họ chứ không phải là giống như là là nước tàu mà đi tàn ác hết những cái người mà ơi nhắc đến tàn ác những người tây tạng rồi những người kinh hoàng hàng trăm người gọi là họ, họ trở thành những cái cái đuốc sống họ trăm người hàng trăm người họ tự thiêu mà họ không cứu được cái quê hương của họ nữa. họ hy sinh như vậy đấy. những người như vậy đấy dân tộc Tây Tạng với dân dân tộc mà dân tộc cái gì nhỉ ta tự nhiên cái quên bây giờ càng ngày càng lớn tuổi thì nó rất là dễ, dễ quên đó, quý anh chị em ơi ừ. cho nên nhiều khi đó mình nói chuyện nó bị ờ, cắt ngang này. thiệt đó à. anh cuối chữ à, dương dân thả nha anh dạ anh bởi vì mình hôm nay là mình kêu gọi chính thức là tìm cách cứu à, vương văn thả nha và TV muốn chia chia sẻ điều này đó à, quý anh chị em trong nước đó mà nếu mà cần thiếu hụt về những cái phương tiện TV nói thẳng là phương tiện nếu mà cần phương tiện đó xin liên lạc với TV256 TV hứa như vậy mà cũng trong một cái giới hạn mà có thể để mà có đủ phương tiện cho quý anh chị em để mà hoạt động để mà cứu uh, ông Vương Văn Thả nếu mà cần uh, cái hỏi cho nói nói chuyện với TV256 liên lạc với TV256 liên lạc bằng messenger bằng email bằng nói chuyện rồi ờ, TV sẽ có thể làm là tìm cách để mà yểm trợ cho cho cho những cái phương tiện đó thí dụ quý anh chị em cần cái phương tiện nào mà cần phải có tiền bạc thí dụ vì đó hiểu không để mà tại vì trong cái tình trạng mà mình biết mà cái đất nước mình á nhiều anh em đấu tranh mà hoàn toàn không có phương tiện nó tội nghiệp như vậy đó không có phương tiện thì cần những cái gì thì mình TV sẵn sàng TV ờ, cũng liên lạc được rất nhiều anh em ở đây và người ta sẵn sàng người ta giúp đỡ thôi đúng không? cá nhân TV cũng giúp đỡ trong các khả năng cá nhân của TV nhưng mà vẫn có nhiều người người ta muốn hỗ trợ người ta đóng góp mà mình phải nói những người trong nước phải nói phải dự trù cái dự trù cái project của mình dự trù cái cái phần mà chi phí hoạt động như thế nào làm cách nào để mà cứu ông Vương Văn Thả mình hoạch định ra cái chương trình cứu ông Vương Văn Thả như thế nào hiểu không và mình mình cứu Dương Văn Thả và có thể mình có những cái phần video mà mình chứng minh được bảo đảm bảo đảm với anh chị em là có cái sự hỗ trợ tất cả là trách nhiệm chung hết tất cả đều là trách nhiệm chung hết mình đừng có nghĩ rằng là mình mình đừng có nghĩ rằng là thí dụ đó mình là mình làm như vậy để mình kiếm đồng tiền không phải như vậy người ta cũng không là phải nghĩ như vậy nữa chỉ có mấy thằng cộng sản nó mới nói như vậy nó mới đến nó làm nhục quý em chị em như vậy nó làm nhục để nó nói là những người đấu tranh đó là không phải thật sự đi đấu tranh mà đi kiếm tiền trong khi đó đó những người đấu tranh ở trong nước ở hải ngoại đều là cái trách nhiệm ngang nhau đó. ở hải ngoại này có tiền thì phải hỗ trợ cho người trong nước thôi người trong nước người ta người ta không có tiền thì làm sao mà người ta hoạt động hiệu quả được thì lấy nhiên là, là mình phải gọi là là hợp tác hợp chung tay với nhau chứ ai cũng có trách nhiệm với đất nước mà Thành ra ở bên này hải ngoại người, nhiều người người ta có tiền thì người ta giúp cho quê hương đất nước ta là bình thường lắm. Thành ra đó mình đó, phải nói như thế này người trong nước mà nhận tiền của hải ngoại đó mình phải hiểu là người trong nước nhận đây là nhận những đồng tiền danh dự đi đi nói thẳng như vậy. đồng tiền danh dự đó đừng có tưởng là người hải ngoại này là họ không biết đó họ họ biết họ xử họ họ đóng góp cho những người đấu tranh là người dân đó, đóng góp cho cái người đó đại diện cho dân để mà làm việc cho dân thành ra nó trở thành cái cái đồng tiền danh dự nó phải giống như cộng sản cộng sản các anh nuôi nó đóng thuế cho nó nhưng mà rốt cuộc nó lại đầy đọa các anh nó đầy đọa người dân người dân hiện tại sống như là là không phải cái quê hương của mình yeah. gọi là người dân rồi đã đang sống cái cuộc đời mà nô lệ trên chính quê hương của mình nó đau khổ như vậy đó thành ra đó nhớ là quý anh chị em đó mà có nhận tiền được á làm ơn nên hiểu đó đây là những cái đồng tiền gọi là danh dự người ta mới người ta mới đưa ra cho mình chứ không phải là người ta đưa đồng tiền cho những người bá vơ đâu là những người người những người người ta biết là dám hy sinh hiểu không và đó là những cái đóng góp chung thôi chứ không phải rằng là những đồng tiền đó phải hiểu đồng tiền danh dự vậy đó. coi như các anh làm việc cho cho cả nước ừ. những người đồng bào ở đây cũng lúc nào cũng canh cánh cho cái quê hương đó người đồng bào bỏ ra biết bao nhiêu bỏ ra biết bao nhiêu công sức rồi giống như TV26 bỏ hàng mấy chục năm thay vì lẽ phải đi chơi ờ, ở bên Mỹ muốn đi chơi thì thiếu gì chỗ chơi mà tại sao phải ngồi đây để mà viết bài để mà tốn thời gian tốn tiền bạc tốn máy móc được mua cái này mua cái nọ được rồi gửi tiền về trong nước nữa Thầm, mà mình không có lấy được một cái lợi một cái đồng xu nào quý chị anh thấy rõ điều đó không? Ừ. tất cả vì cái lòng quê hương thôi bây giờ ông thả cũng vậy cái lòng quê hương của ông vậy và ông chấp nhận ông chết như vậy 12 ngày rồi 12 ngày rồi quý anh chị em ơi mà trong có đó có một bà cụ già rồi là má của ông thả đó là tám mươi mấy tuổi rồi xong rồi lại là đứa đứa đứa con rồi là 14 tuổi đó, tập quyền nữa đứa con gái tập quyền nữa rồi bây giờ có một đứa bé rồi là 4 tháng nữa. đứa bé 4 tháng mới biết bò thôi mà bây giờ không có điện không có nước thử hỏi cái nhà cầm quyền nào mà nó tàn độc như vậy không nhà nhà cầm quyền không có quyền hoàn toàn không có quyền cúp điện cúp nước người dân không? Cái luật nào cho phép nhà cầm quyền cúp điện, cúp nước của người dân Gọi là cắt đi cái sự sống của người dân Không có nhà cầm quyền nào trên thế giới làm như vậy đó, Ngoại trừ cái thằng cầm quyền cộng sản Thành ra đó Cái cuộc chiến đấu này đó là cuộc chiến đấu rồi là nhất định Chỉ có một điều kiện thôi là phải giải tán cái đảng cộng sản này cái đảng tội ác này nó toàn là những làm những, những cái chuyện tội ác thôi. Nhớ cái chuyện đồng tâm mới hôm qua em kia cũng vậy Cúp điện cúp nước mấy ngày Bây giờ lại lại lại lại nghe theo lời cái cái cái tên mà đại tá rồi là Nguyễn Đức Trung nữa Nói thật đó mai mốt rồi mới thấy được cái cái cái cái cái sự phản thùng của nó Cái thằng Cộng sản là không có thể tin được Thấy không? Mà mình dòm mình thấy rõ là cái vụ nó giải quyết là không có êm rồi hiểu không muốn giải quyết là phải giải quyết tận gốc rễ tại vì cái cái vấn nạn đó vấn nạn chung của toàn dân mà chứ đâu phải là vấn nạn của một tỉnh đâu mà tại sao là giải quyết ờ, đơn phương như vậy trách nhiệm phải là cái người cầm đầu chứ đâu phải là trách nhiệm của ông ờ, đại tá rồi là nguyễn đức trung trách nhiệm của tên nguyễn phú trọng quý anh chị em phải hiểu điều đó hiện tại đó thì nghe nói là cũng có nhiều người đến nhà ông Vương Văn Thả đó, mà không biết tụi công an phải đối xử như thế nào đấy nếu mà mọi người đều đến đó, mà đến với một số đông như vậy đó, chẳng lẽ là mình sợ những tên công an như vậy người ta có quyền người ta thăm một một cái người anh hùng chứ người dân người ta có quyền người ta thăm bất cứ ai thăm bất cứ nhà nào không có được ai cản cản trở đó đúng không luật pháp không có cản trở người dân người đã đi thăm một người chúng ta nên nhớ như vậy đó bằng mọi cách phải cứu ông Vương Văn Thả ông là một người ông chấp nhận hy sinh ông đấu tranh cho tất cả chúng ta ông đấu tranh cho cả nước mà ông không màng cái sinh mạng của ông cái sinh mạng của cả gia đình ông nữa mà tại sao chúng ta lại thờ ơ như vậy? Chúng ta không thể thờ ơ được. Hoàn toàn không thể thờ ơ được. Hiểu không? Đừng có quá tàn nhẫn. Có nhiều người có thể nói rằng là ông Thả đây là một người gọi là làm việc cho chính phủ lâm thời gì đó của ông Đoàn Minh Quân đó người ta nói như vậy TV không cần biết ông làm việc cho ai và TV cũng chẳng bao giờ tuyên bố mà đi đánh ờ, ông ông ông ông, ông những người anh em của mình có thể những điều mà TV có thể là không đồng ý thôi nhưng mà không bao giờ đi đánh người anh em với mình nhớ là vậy ông đoàn minh quân là thành lập cái chính phủ lâm thời rồi ai tự nhiên ông tự xưng là thủ tướng nói những cái câu đó rất là tàn nhẫn tôi nói thật đó. không phải không phải tự nhiên mình vỗ ngực mình xưng là thủ tướng được đâu TV nói thẳng với trả lời với quý anh chị em như vậy trong tất cả các tổ chức tập hợp nào đảng phái nào không phải ai mà tự xưng được đâu quý anh em biết rõ điều đó có bao nhiêu người người ta cũng phải bầu qua cái thủ tướng một cái tập hợp thế nào cũng có người rồi thôi bây giờ anh phải phải phải giữ cái chức thủ tướng đó đi để cho mấy anh em bỏ phiếu chấp nhận anh thủ tướng chứ không có ai tự mà dỗ ngực được bất cứ cái tổ chức nào không phải tự nhiên mình mình mình mình nói mình nói ờ, tôi là thủ tướng nè bây giờ các anh bây giờ tập hợp với tôi tập hợp để mà người làm trung tướng người làm này chuyện đó không có muốn mà đấu tranh thường thường là những người phải tập hợp một thành một nhóm trước theo TV hiểu như vậy mình phải có một nhóm trước 10 người 20 người đến lúc mà ba chục người năm chục người rồi bắt đầu của mình mới bầu ra cái người thủ tướng Thấy không bây giờ tôi muốn thành lập chính phủ bây giờ chính phủ bây giờ tôi cần một cái túc số là cỡ khoảng bao nhiêu người 100 người 200 người tụ họp với nhau để mà thành lập nên cái chính phủ khi khi mà họ chịu thành lập như vậy rồi mới mới bầu ra cái thủ tướng được tổ chức nào cũng vậy thôi nó có cái sự bầu bán đàng hoàng đồng, đồng ý là ít người thôi chứ hoàn toàn mình cứ nói là ai bầu có người bầu bảo đảm như vậy không có ai mà tự nhiên mà <laughs> tự nhiên mà vỗ ngực mình là thủ tướng không có chuyện đó có người bầu mình làm thủ tướng có thể là nó một cái số ít người thôi hiểu không tạm thời cho anh lấy cái cái, cái tại vì thủ tướng chỉ là lâm thời mà nó lâm thời chứ không phải là thực thụ đó mà cái thiên hạ cái thiên hạ cái thắc mắc là, là ông này chưa được bầu chưa không có ai bầu ông tự vỗ ngực ông, ông tự vỗ vỗ ngực làm sao tự vỗ ngực được cái điều mà nó thô thiện như thế mà cũng cũng cũng cũng hỏi TV không đồng ý thì hoàn toàn cái, không đồng ý được đó thành ra đó mình biết là những người anh em của mình đó tại sao không nhắm cái thằng cộng thù mà bắn mấy anh em mình đó người ta không có cầm quyền ông đào minh quân không có cầm quyền ông chưa có một cái quyền hành nào ông chưa có quyền hành nào đối với người dân hết ông chưa hoàn toàn ông là chỉ là một cái tổ chức thôi nó không có nó không cần phải mình phải đánh ra tay hiểu không nó không cần mình phải ra tay mình ra tay là phải ta ra tay thẳng với thằng cộng sản cái thằng đó nó đang cầm quyền mình phải lôi cổ nó xuống đó là nhiệm vụ của mình chứ không phải nhiệm vụ mình đi đánh người này đập người kia đập tổ chức nọ đập anh em nọ mà trong cùng là người gọi là đấu tranh cùng là người mang cờ vàng mang sọc đỏ mới chết chứ cái đó là không chấp nhận được TV nói thẳng không chấp nhận được đừng bao giờ đánh anh em mình đánh những cái người mà đang cầm cờ vàng ba sọc đỏ giống như mình hãy nhắm kẻ thù mà bắn đừng bao giờ mà làm những cái chuyện mà mà mà đi ngược đời như vậy mình đấu tranh ít ra mình cũng phải có cái quan điểm rồi là trong sáng chứ mình đâu có hiểu gì mà tổ chức mà đào minh quân đâu TV256 cũng hoàn toàn không hiểu tổ chức Tà Minh Quân Nhưng mà TV không có làm cái chuyện đó Tổ chức người ta mình phải nằm trong đó mình mới biết Cái chiến thuật Cái chiến lược của người ta Nó có những cái chiến thuật mà mà mà nhiều khi Đối với thằng Cộng sản không phải cái gì mình cũng phải thật tình với thằng cộng sản mình có thể mình thật tình với anh em nhưng mà mình đối với thằng cộng sản nhiều khi mình cũng phải nó trở thành một cái chiến thuật mình phải làm như vậy thì nó mới sập được nó mới có lợi cho cái cuộc đấu tranh có thể nó có thể nó nó hô là nó có thể là nó phóng đại quá Đúng nhưng mà cái đó không cần thiết để mình đánh người ta Tại vì người ta cũng là đấu tranh như mình Cũng là cờ vàng ba sọc đỏ như mình không? Tội giả gì mình Mình không dùng cái sức lực của mình Mình tập trung cái sức lực mình Để mình đánh cái thằng Duy Cộng thôi Mình đánh cái thằng Nguyễn Phú Trọng nè Mình kêu cái tên cái bộ mặt của thằng Nguyễn Phú Trọng ra Mình đánh mình đâu có sợ sai lầm đâu Mình không sợ sai lầm Mình đánh Nguyễn Tấn Dũng mình cũng không sợ sai lầm mình đánh bất cứ cái tên cầm quyền nào nó không sợ sanh lầm. Từ Nguyễn Xuân Phúc, có Trần Đại Quang, là Nguyễn Thị Kim Ngân gì. Mình đánh những tên đó, cứ đánh đi. Tội giả mình đánh anh em mình. Khi mình đánh anh em mình đó, TV nói đó, nó sẽ chia rẽ. Nó sẽ chia hai phe. Rồi cái hai phe đó người này bên này chụp mũ bên kia cộng sản, bên kia chụp mũ cộng sản là thôi rồi. Đồng bào nó cứ như vậy không không có giải quyết được cái vấn đề Việt Nam Đúng không? chia hai phe ra được ừ. họ có làm như vậy gì đi nữa nó thuộc về chiến thuộc chiến lược của họ không có sao hết hiểu không bỏ con giữa chợ là như thế nào TV cũng không hiểu nữa hiểu không không cần thiết họ đòi hỏi rằng là là khi mà khi mà uh, những cái người đấu tranh của một tổ chức nào đó mà bị bắt thì là phải lo cho họ nếu mà suy nghĩ như vậy đó nói thiệt TV cũng không thích đâu một một khi mà mình đã dấn thân rồi đó mình đó mà bị bắt bị bị giam cầm đó, thì cái cái cái cái chủ trương của TV đó là không cần ai lo mình có trách nhiệm bản thân của mình mình không cần bất cứ một người làm lo hết cứ để mình ở tù đi không sao đấy thấy ở tù đến lúc mình chết thì mình chết thôi chả cần phải ai lo hết. hiểu đã khi mình đấu tranh rồi mình phải chấp nhận chứ chứ đâu phải mình nghĩ rằng là khi mình đấu tranh rồi mình bắt bị bắt rồi phải có người lo cho mình không cần thiết thiệt đó lấy cái lấy hôm nay đó nghe cái, cái cần mọi người cứu giúp dương nhân thả rất là đúng anh Nguyễn ờ, Duy Khánh cảm ơn anh đã có những cái lời chân tình như vậy ừ. mình rất cần mình rất cần cái sự mà cứu giúp cái cái ông ờ, Lê Văn Thả này anh hùng Lê Văn Thả Ông là một người anh hùng ông dám là dương cái cờ vàng ba sọc đỏ ra mà để mà mà chấp nhận rồi là đấu tranh rồi là trực diện với thằng cộng sản rồi là người anh hùng mới làm được những chuyện đó hồng thái hoàng cũng làm được những cái chuyện đó bởi vì tivi đừng có nghĩ là tivi không biết những cái cái cái hình ảnh đồ này nọ của hồng thái hoàng nhưng mà cái chuyện đó chuyện cá nhân đưa ra những hình ảnh đó tivi còn đập những cái người mà như vậy nữa những người đó tiếp tục đưa ra cái hình ảnh cá nhân đó đâu phải là ai là thần thánh đâu Đúng không? nhưng mà người người đấu tranh mà người ta đã vượt qua cái giới hạn đó rồi thì phải tôn trọng phải nên cẩn thận không có nên mà mà mà mà đánh cái những người đấu tranh như vậy nó vượt qua cái giới hạn rồi mà cái giới hạn mà TV 256 chia sẻ là Hồ Chí Minh và lá cờ vàng ba sọc đỏ khi mà anh anh mà sử dụng lá cờ vàng anh mà đánh vô Hồ Chí Minh thì đi ra ngoài đường anh chấp nhận thương đau sự thật như vậy tại vì nó có cái nó có một cái số thành phần mà nó bị đầu độc lâu ngày đó nó gọi là cuồng hồ nó cuồng hồ rồi nó cuồng đảng nữa thấy không làm những người đã chấp nhận vượt qua qua cái rằng lằn ranh rồi đó đừng có nghi ngờ đừng có nghi ngờ họ quý anh chị em họ đã cầm cái lá cờ vàng rồi đừng có nghi ngờ họ thành ra đó uh, sự thật TV không đồng ý cái vấn đề mà mà mà đạp mặt Hồ Chí Minh nói thật ông Đào Minh Quân TV không đồng ý điều đó thôi nhưng mà TV cũng không thấy làm quan trọng tại vì đó uh, nếu mà mình nghĩ lại đó, thì nó cũng đúng thôi Đấy khi mà um, giống như là đây là một cái bằng chứng để mà có thể là mình đây là những người chống cộng đây Đấy không chứ mà đạp mặt thì ờ, đâu có đâu đâu có thằng Việt Cộng nó không đạt được rồi. đó là cái cái cái lý luận đơn giản như thế rồi mình ghi ra những tên tuổi địa chỉ của mình nhiều khi nó không được an toàn đại khái là mình mình thấy cái, những sự việc như vậy thôi nhưng mà mình chỉ nói thôi chứ mình không có không có bao giờ chống đối đâu ừ không bao giờ chống đối những người anh em mà cờ vàng của mình không có mình phải giữ cái, cái, cái, cái, cái quan niệm chung như vậy tất cả mọi người Việt Nam mà giữ cái quan niệm chung là đừng có đánh những anh em mình thì mình mới kết hợp được mình mới tạo được cái sức mạnh tổng hợp một cái đoàn kết để mà mà giải trừ cái đảng cộng sản này còn mình chứ đánh nhau rồi mình làm mất niềm tin đủ thứ rồi mình giải quyết không được Bây giờ các quý anh chị em có muốn nghe TV ờ, nói chuyện về vấn đề nào nữa không? nãy giờ là một <laughs> tiếng 28 phút rồi nhanh thiệt mà cái giọng mình cũng khang rồi quý anh chị em nào có tách chat cho kêu ừ, muốn TV chia sẻ về vấn đề nào nữa không TV sẵn lòng nha bất cứ câu hỏi nào cũng được bất cứ câu hỏi nào TV cũng vui vẻ trả lời thôi cộng sản hay là dư lượng viên gì hỏi cũng được không sao trực tiếp ngay bây giờ cực nóng nha cái tin mới nhất nha Cộng sản truy sát gia đình ông Vương Văn Thả Ngày 24 tháng 4 Chà Cái này mình không biết như thế nào Mình thì mình kêu gọi như thế thôi Bây giờ là 1 giờ 2 giờ trưa đây nè Nếu mà đồng bào mà kéo đông thiệt là đông nữa thì Tụi nó không làm gì được đâu Mà phải cứu trợ người ta chứ đâu phải là tàn ác quá gì 12 ngày mà không điện không nước rồi không ăn không không có biết đủ thức ăn thức uống không nữa bảo đảm là bảo đảm là nước là không đủ rồi cúp nước rồi làm sao mà có nước mà sống mình không hiểu nữa mà quý anh chị em vô trong cái video của ông Vương Văn Thả đó thấy cục đá trần dần gì nè cục đá nó lớn bằng cái cái cái cái tay mà tôi đang chia sẻ với anh em nè cục đá nó to như vậy mà bốn cục đá lớn như vậy nó trội vô nhà vô nhà ông Vương Văn Tả quý chị em thấy tàn nhẫn ghê không? rủi ra cái cục đá nó trúng vào đầu mình làm sao làm sao mà mình có thể mình sống được đây? 12 ngày rồi quý anh chị em ơi quý chị em nghe cái thông tin này thì phải tiếp tay đi tiếp tay để mà cứu một cái người anh hùng một người mà dứt khoát rồi là, là, là chống cộng quyết liệt như vậy chúng ta kiếm một người anh hùng như vậy khó, lắm không phải dễ đâu chấp nhận rồi là đau thương chấp nhận cái chết chấp nhận cái chết chúng ta kiếm không ra đâu không? thành ra đó chúng ta phải dồn tâm dồn trí để mà cứu cái người anh hùng này TV kêu gọi nãy giờ cũng cũng khang cổ rồi đấy mong là quý anh chị em trong nước nghe, nghe lời kêu gọi của uh, TV256 nghe để mà nhớ nhưng mà nhớ rằng là nếu mà cần nếu mà cần những cái phương tiện TV nói như vậy thôi những phương tiện thì hãy gọi cho TV26 256 không? những phương tiện ờ, về lẽ dĩ nhiên phương tiện về tài chánh rồi nó nó thẳng ra đấy nếu mà cần tài chính liên lạc TV Announcer để mà mình có thể mình mình mình giải cứu được cái cái người anh hùng này tìm mọi cách để giải cứu cái ông Vương Văn Thả Thấy không? rồi TV 256 uh, xin um, mến chào quý anh chị em nha Thấy không? TV xin uh, dừng lại cái chương trình hôm nay Mến chào quý anh chị em